chào tất cả anh em cái video ngày hôm nay tôi ờ, muốn giới thiệu cho anh em cái bộ đồ chơi uh, bầu cua báo dung không tang cái bộ đồ chơi bầu cua báo dung không tang này thì ờ, anh em đi chơi thì là nó sẽ mang lại hiệu quả cho anh em lên tới 80 90 phần trăm cho anh em nhé. báo chuẩn xác tuyệt đối cho anh em luôn Đó. thì cái bộ đồ chơi này tôi sẽ giới thiệu qua cho anh em để cho anh em nào vẫn chưa biết về cái cái đồ chơi bầu cua cảm ứng này Đấy, cái cảm ứng báo dung không tang này thì anh em sẽ biết được thêm và để anh em à, muốn sở hữu thì anh em cứ liên hệ với tôi Đấy. thì à, cái bộ đồ chơi à, bầu cua cảm ứng này thì khi mà anh em sử dụng nó thì nó có hai cách để cho anh em chơi cách thứ nhất là anh em có thể là đến sân chơi anh em động được vào hột của người ta Đó. thì anh em đó là cách ờ, đầu tiên còn cách thứ hai đó là cách ờ, anh em có thể đưa sẵn cái cảm ứng vào trong cái bộ hột của anh em để cho anh em đi chơi anh em lên ờ, sóc bầu cua thì nó có lên cái mặt nào thì nó sẽ báo chuẩn xác cho anh em mặt đấy đó cái cái phần thứ nhất cái phần thứ hai đó là nếu mà anh em mà sử dụng cái bộ đồ cảm ứng này rồi nó báo nó báo ở chỗ nào nó báo ở đâu thì uh, xin giới thiệu với anh em là cái mũ cái nón này Đấy, thì cái uh, ờ, báo dung tôi đã thiết kế ở trong cái nón này để cho anh em uh, đi chơi nó dễ dàng hơn Đấy, còn không thì anh em có cái bộ bao dung của nó Đấy, thì anh em đến uh, cơ sở thì anh em có thể là đến làm ở trong nón hay là anh em có thể để nguyên máy để anh em chơi Đấy, thì đây là cái bộ của khách tôi uh, mang ra để tôi quay để giới thiệu cho anh em nhé đấy thì à, cái à, có rất là nhiều người thắc mắc cái chấm của nó nhỏ hay là à, to hay là như thế nào đấy thì ngày hôm nay tôi sẽ giới thiệu cho anh em tôi sẽ để cho anh em nhìn thấy tận mắt của nó này đây đấy, anh em nhìn thấy không đó đây là những cái chấm mà tôi chưa cho vào cái bộ hột đấy, thì chấm này anh em có thể là đánh được cả bầu cua tài xỉu đấy, thậm chí cả bông vụ nhá sóc đĩa đó đây là cái chấm cảm ứng Đấy, chấm cảm ứng bầu cua tài xỉu hay là bùng vụ đều đánh được hết Đấy, thì bây giờ tôi sẽ bỏ này ra đây thế thì bây giờ tôi ra tôi sẽ test cho anh em cái bộ à, bộ bầu cua cảm ứng này nhá bộ à, bảo dung bầu cua không tang 100% là không tang cho anh em nhé có anh em có thể là bóc cái bộ hột này ra thì anh em cũng không thấy tang tích của nó đâu cả đó thì, Đấy thì bây giờ các bạn tôi sẽ đội nón này và tôi lắc cho anh em năm bảy chén để cho anh em thấy được cái hiệu quả của nó nhá. Đó. Thì uh, cứ lên mặt cua là nó sẽ báo cho anh em này. Cứ mặt cua là nó sẽ báo cho anh em nhá anh em lắc mạnh hay là lắc nhẹ nó làm cái chấm nó văng ra hay là không làm hại gì đến cái bộ hột uh, uh, bầu cua cảm ứng vào trong nhá nó không ảnh hưởng một chút nào cả đấy thì như cái như cái chén này thì uh, máy nó báo có mặt cua nhá có mặt cua mở cho anh em này đó có mặt cua đúng không anh em có mặt cua nhá tiếp tục cho anh em Đấy, như thế này máy báo vẫn có cua này Đấy, máy báo vẫn có cua này mở cho anh em này đó một cua hai cá Nói như chén này hoàn toàn là không báo đấy Không báo thì là không có cua nhá Mở cho anh em đảm bảo với anh em luôn Khi mà anh em đi chơi bầu cua ấy Thì anh em à, biết ở trên à, cái mặt không có cua rồi Đấy thì anh em có thể tải Đấy, những ai mà đánh cua thì anh em có hết mặt cua anh em anh em à, đặt sang một cái mặt khác tùy thuộc anh em đấy thì về cái mặt nào mà anh em đặt thì nào sẽ ăn mở lại tiền tiền không phải tiền của mình mà thua thì anh em cũng chẳng mất cái gì cả nhá mở cho anh em này đấy hoàn toàn không cua đúng không anh em đấy, ví dụ như chén vừa rồi tôi mà đánh tôi mà lấy hết những cái mặt cua của làng Đấy, lấy hết mặt của làng tôi đánh vào mặt nai thì tự nhiên tôi chẳng có tiền tôi ăn được hai cái mặt nai đấy mà tiền không phải tiền của tôi đấy, đấy là cái, cái cái cái cách mà anh em đi chơi bầu cua mà anh em lợi là lợi ở chỗ đó nha tiếp tục cho anh em một hai chén nữa này đó tiếp tục cho anh em không có cua này đấy những ai đánh cua làng những ai đánh cua hay là những uh, ai mà đánh cua thì anh em gom tất anh em đánh vào một mặt nào đó ví dụ như trái này tôi sẽ đánh tất vào mặt uh, cá chẳng hạn nha gom hết cua đánh vào cá mở cho anh em này đó gom hết cua đánh vào cá như vậy đã ăn được hai mặt cá đúng không anh em máy báo cực kỳ chuẩn cho anh em báo chuẩn xác và nhanh nhá Đấy, cho anh em một chén cuối cùng này đó như chén này là có cua này Đấy, có cua nhá mở cho anh em này hai cua đó hai cua anh em thấy chưa đấy đây là cái à, bộ à, bầu cua báo dung đấy, cái bầu cua cảm ứng báo dung không tan nó mang lại hiệu quả cho anh em lên tới 80 đến 90 phần trăm cho anh em nhưng mà anh em đến cơ sở anh em thử cái bộ à, bầu cua cảm ứng này thì anh em mới biết được cái hiệu quả của nó nhá thì uh, cái video này tôi làm đến đây là hết chào tạm biệt tất cả anh em thì anh em nào mà muốn sở hữu cái bộ đồ chơi bầu cua không tang này cái bộ cua không tang này thì à, anh em cứ liên hệ với tôi qua cái số điện thoại trên màn hình nhá à, thì uh, video này tôi làm đến đây hết chào tạm biệt các anh em